Kính thưa đại chúng, câu hỏi à, từ một bạn à, gửi về cho Thầy thế này. Kính bạch Thầy, năm nào cũng vậy, bố mẹ con cứ chiều 30 Tết là dọn dẹp nhà cửa xong thì là lấy giấy, lấy báo ra để che kín cái gương và những cánh cửa kính, ừ, chắc là cái gương ở trước cửa nhà. Bố mẹ con bảo giao thừa là phải kiên xoay gương để tránh gặp ác ma con không biết thế nào nhưng thấy nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ xong lại lấy giấy báo giấy bịt quanh nhà như thế này nhìn rất là mất thẩm mỹ ừ. xin thầy chỉ dạy cho con có cách nào để không phải bịt gương bịt kính đêm giao thừa mà ma tà vẫn không đến nhà mình không ạ à? <laughs> đại chúng <laughs> bạn này bạn hỏi câu hỏi <laughs> lần đầu tiên thầy mới biết cái chuyện này nghe không yeah. Ừ. Dạ. còn cái chuyện bịt gương á, thì à, thầy cũng thấy có ừ lần đầu tiên thầy nghe cái câu hỏi này nhưng mà cái chuyện bịt gương là thầy có nhìn thấy có nhà bịt gương rồi thì kính thưa đại chúng cái gương đối với chúng ta thì rất là thân thuộc phải không? À, cái gương là để chúng ta soi phải không? gương kia ngự ở trên tường đấy câu chuyện nàng bạch tuyết là bảy chú lùn nghe không? nước ta ai đẹp được giường như ta cái gương là để chúng ta soi à, để chúng ta à, thấy được cái, cái con người của mình cái ờ, khuôn mặt của mình ra làm sao có bẩn hay sạch để chúng ta trang điểm hoặc là không thì cũng thấy được cái mặt của mình nghe không ừ. thế thì ờ, cái gương nào cũng thế thì ngày xưa thì ờ, có cái thời người ta chưa làm ra được cái kính ấy, thì người ta làm gương bằng đá gương bằng đồng bằng những cái vật mà nó có độ bóng người ta mài nhẵn nó đi để làm gương còn về sau này thì mới mới chế tạo được cái cái kính cái kính mà, mà xin cát này này để làm thành gương Đó. thế thì, thì người ta có cái gương như bây giờ thế trong nhà phật thì cũng hay nói đến cái từ gương ví dụ có cái từ gọi là nghiệp kính đài và nghiệp kính đài tức là cái kính cái đài gương mà nó phản chiếu tất cả các cái nghiệp báo của mình Đấy, người ta nói là trước khi mà hấp bối là nghiệp kính đài nó hiện lên tất cả những cái nghiệp gì tội ác nặng mình đã gây trong bao nhiêu kiếp nó hiện hết lên mình thấy hoặc là xuống dưới âm phủ cũng thế à, ở diêm vương ấy, là vua diêm vương cho mình đến trước nghiệp kính đài soi một cái là không chối được một tội nào hết thưa đại chúng mình giấu người này giấu người kia nhưng xuống đấy là nghiệp kính đài ấy, là nó soi ra hết luôn không thể giấu được một chút tội nào ở đấy <laughs> đấy cái nghiệp kính đài nhìn trong nhà phật đấy à, thế thì trong à, câu chuyện của lục tổ hệ năng đó cũng có nói vào tâm như đài gương sáng vào ngài thần tú nói đấy à, thân như cây bồ đề mà tâm như đài gương sáng cũng nói đến cái gương thế thì ở đây á, thưa đại chúng cái gương nó có cái tính chất phản chiếu như vậy à, để soi lại soi ngược trở lại thấy được mình thế thì, thì à, hầu như nhà nào cũng phải có gương mà à, chẳng phải là có con gái mới soi gương đâu con trai cũng soi gương cái gương trở thành cái vật dụng rất thân thuộc ở trong nhà thế nhưng sau này á, thì cái gương này có thêm một cái, cái việc nữa để làm à, đó là cái gương bây giờ lại trở thành cái gương phong thủy rất nhiều những những gọi là là, là những cái vị phong thủy gia à, thì bây giờ họ chế ra cái gương bắt quái này Đấy, hoặc là không gương bắt quái thì cái gương thường thôi nhưng cái gương âm dương Đấy, họ nói là cái này treo trước cửa nhà nếu ví dụ trước cửa nhà nhà mình ấy mà có những cái vật gì đó sắc nhọn cái mái nhà cái mũi đao của nhà khác ở hàng xóm nó đâm vào cửa nhà mình thấy không thì chúng ta treo cái gương ấy ở đấy để nó phản lại hay trước cửa nhà mình là một con đường thẳng nó đâm thẳng vào cửa chính nhà mình thì mình cũng treo cái gương đấy để nó phản chiếu những các cái không tốt nó đẩy ra đấy, đấy các vị phong thủy gia thì họ có những quan niệm như vậy tránh những cái luồng khí không tốt hung khí tới nhà mình thế cho nên tự nhiên trước gương tự nhiên có thêm một cái một cái nhiệm vụ nữa <laughs> không chỉ để soi gương ở trong nhà mà bây giờ còn có để mà trừ tà rồi là để mà đuổi đi những các cái hung khí đến với gia đình chúng ta đấy, đấy là các nhà phong thủy thì gắn cho cái gương một cái trách nhiệm như vậy Thế thì thưa đại chúng, từ đó mà cái gương nó có thêm một cái nhiệm vụ ấy nữa. Thế thì có thể người ta còn nghĩ thế này này, ừ, cái gương ấy, khi mọi người đến ấy, thì ma tà đến ấy, mắt mình không nhìn thấy nhưng gương nó thấy. Cho nên ma tà khi nó đến nó nhìn thấy mặt nó ở trong gương. Đó. Gương nó chiếu được cái hình ảnh của ma tà, và ma tà nó nhìn thấy bóng dáng nó ở trong gương thì nó sợ và nó bỏ đi thế cho nên người ta cũng mới nói là cái gương có thể đuổi tà như vậy đó đấy là theo quan niệm của nhân gian và ờ, cũng có thể người ta còn suy nghĩ như thế này khi một kẻ gian mà đột nhập vào nhà chúng ta nó nhìn thấy cái gương như một cái mắt ấy mà chiếu vào họ có khi họ về tâm lý họ cũng sợ đó, chột dạ đấy, nhìn thấy cái gương cũng trột dạ đấy cũng là một cái để mà đuổi kẻ gian thế thì thưa đại chúng như vậy chiếc gương không chỉ là từ cái chỗ là cho chúng ta soi gương mà đã gán được thêm những cái việc như vậy để trừ tà đuổi gian và đẩy những cái hung khí đi gán cho nó vậy thì sự thật của cái gương có phải là như vậy không theo như thầy nghĩ với cái nhìn của phật giáo thì cái gương quả thật nó có tác dụng là soi chiếu là đúng rồi nhưng mà gán cho nó là nó nó đuổi được ma trừ được gian à, đẩy hung khí thì nó không hẳn gương nó có tính chất phản chiếu và phản ánh nếu ánh sáng mà, mà đập vào gương thì nó có thể phản chiếu ngược trở lại hoặc là những cái sóng từ trường thầy cũng nghĩ thế sóng từ trường mà đập vào cái gương thì nó cũng có thể đẩy trở lại vì cái tính chất phản chiếu của cái gương nó rất là mạnh phản ngược trở lại rất là mạnh đấy cái đấy thì mình phải thừa nhận là nó có cái, cái tác dụng đấy nhưng nếu bảo cái gương có tác dụng đuổi ma trừ tà trừ hung khí thì cái đó không hẳn và cái đó mà mình gán cho nó thôi chứ còn ma tà nó đâu có sợ cái gương thưa đại chúng đó. ma tà nó chả sợ cái gương mà biết bao nhiêu những người bị ma nhập đấy ở nhà họ cũng có gương cả đấy ma nó vẫn nhập nghe không? chúng ta phải hiểu vì chúng ta ở chùa chúng ta làm tâm linh chúng biết rồi ma nó không phải sợ cái đấy quỳ nó cũng không sợ cái gương này nghe À, vì người người chúng ta đây có ai sợ gương đâu nhá. thực sự là không có ai sợ cả cho nên ma thì cũng thế thôi ma cũng là từ người chúng ta mở ra và người chúng ta không sợ thì ma nó cũng chả có lý do gì nó phải sợ cái gương cả wow. đó thì thưa đại chúng nhé để chúng ta hiểu vậy thì bạn này á, bây giờ bạn hỏi là cái niềm tin của gia đình bạn ấy là cứ đến ờ, đến tết ấy tối 30, chiều 30 là gia đình bịt hết gương vào, nhất là cái gương ở trước cửa nhà, rồi cửa kính cũng bịt vào đó, để cho ma tà nó không đến thì cái đó cũng lại là cái sai, nghe không? Cái niềm tin ấy là sai. Đối với cái, cái chính tín của Phật giáo thì cái đó là không, không đúng, không có lý. À, chúng ta nên, nên từ bỏ cái quan niệm sai lầm này nhé. Đó. Thế và bạn ấy bảo làm sao bây giờ không phải bịt gương mà ma tà vẫn không đến thì chúng ta biết rồi trong kinh đức phật dạy nếu một người thụ trì tam quy và ngũ giới thì người đó sẽ được 25 vị thần hộ giới họ theo họ hộ trì. Mỗi một giới có 5 vị thần họ theo họ hộ trì. Chúng ta thụ năm giới đã có 25 vị thần. Nếu chúng ta chân thành, kính tín và giữ giới, 25 vị thần họ đi theo họ hộ trì mình cơ mà. Đó. Thế thì đã có thần hộ trì thì chả lo gì ma quỷ nó đến với mình cả. Chúng ta nhớ các vị thiện thần hộ trì chúng ta. Thế cho nên ấy, một gia đình á, để mà muốn tránh ma tà thì cái điều tốt nhất ấy là chúng ta nên phát tâm quy y và thọ giới của Phật, giữ gìn giới cấm của Phật nhé. Thế còn trừ những trường hợp ma tà ấy nó chính là oan gia trái chủ của mình ấy, thì giữ giới nó vẫn đến được, nghe không? Chúng ta nhớ nhé, nó, nếu nó là oan gia trái chủ, nó mình mắc nợ nó mình có oan kết với nó thì nó vẫn có thể đến cái đấy thì chính chúng ta phải bằng sự tu tập nữa nghe không giữ giới tu tập à, làm phước nữa để hồi hướng chuyển hóa cho nó thì mới được chứ không phải chỉ có giữ giới không mà mà oan gia trái chủ nó sợ nó không đến nha tất nhiên giữ giới cũng đã là tốt lắm rồi ừ, đại chúng nhớ cái câu chuyện của ngài ngộ đạt quốc sư đấy trong tiền kiếp trước ấy, 10 kiếp trước ngài là ông quan Ngài xử oan cho ông Tiểu Thố. Ngài là viên áng, mười kiếp trước là ông quan tên là viên áng. Ngài xử cho cái vị dân tên là Tiểu Thố, xử oan cho vị Tiểu Thố phải chết oan. Thế và từ đó là oan hồn của Tiểu Thố đi theo ông viên áng này để báo án. Thế nhưng mà viên áng sau kiếp đó rồi ấy, thì tái sinh những kiếp sau, được làm người và kiếp nào ông ấy cũng đi tu, cũng xuất gia tu hành và giữ giới rất là tốt và làm rất nhiều công đức Chính do giữ giới và làm những cái phước báo công đức như vậy cho nên ấy, oan hồn của tiểu thố không thể nào xâm nhập vào để báo thù được. Vì ông viên áng này, ấy, những cái kiếp làm người tu đó đều có các vị thần họ hộ trì cho, cho nên không thể vào báo thù được. Đến cái kiếp thứ 10 này, khi ông viên áng lúc ấy đầu thai tái sinh và sinh ra trở thành quốc sư và tên là Ngộ Đạt. Trong cái buổi mà vua rất là kính trọng đã dâng tặng cho Ngộ Đạt Quốc Sư một cái tòa trầm hương, cái ghế bằng trầm hương rất là đẹp. Thì Ngộ Đạt Quốc Sư khi ngồi lên cái ghế đó trước bá quan văn võ và các sư tăng ở trong cả nước đến chúc mừng, thì Ngộ Đạt khởi cái tâm kiêu hãnh, nghe không? Do khởi tâm kiêu hãnh mà bị tổn mất cái đức của mình. Chính lúc ấy các vị thiện thần họ rời xa ra. Do họ rời ra xa cho nên đến oan hồn của tiểu thố xâm nhập vào được ngay và lúc ấy báo thù biến thành cái mụn mụn ghẻ mặt người ở tại đầu gối làm cho ngộ đạt đau đớn không thể tả và ngã ngất ngay từ cái tòa trầm hương ngã xuống đấy thưa đại chúng đấy qua câu chuyện chúng ta rất là dễ hiểu nhưng nếu chúng ta có giữ giới này lại thêm tu tập nữa thì thực sự đó là chúng ta được bảo hộ rất rất là nhiều các oan gia chủ họ cũng khó có bè họ đến họ báo oán chúng ta được. Thế rồi nếu chúng ta lại tu tập mạnh mẽ hơn nữa thì có thể sau này lại chuyển hóa luôn oan gia trái chủ, khiến cho họ hóa giải luôn và họ không, không còn báo thù ta nữa. Đấy, cho nên không phải là cứ mắc nợ là phải trả đúng như thế đâu, mà phải trả, đúng mà người ta trả bằng cái cách khác, trả bằng cách khác, trả bằng phước báu, trả bằng công đức, chứ không phải trả bằng tai ương, bệnh tật, hoạn nạn, thưa đại chúng. Nha. Đấy, thế thì ở chỗ này bạn này muốn mà, mà Ừ, để cho ma tà nó không vào nhà mình và với cái việc mà phải bịt kính bịt kiếc thì à, thầy nghĩ là không cần thiết phải phải làm cái việc bịt kính mà cả nhà nên phát nguyện tu tập Phật pháp nhé thì cũng có thêm những cái vị thiện thần hộ trì cho gia đình mình ở đấy được tốt đẹp trong kinh địa tạng cũng nói cái điều này và những gia đình nào mà tu hành theo kinh địa tạng trì tụng kinh địa tạng thì địa thần ở đấy phải hộ trì cơ mà các vị thần đấy cũng đến hộ trì cơ mà đó chúng ta tin tưởng cái điều đó à, thì đã có các thần hộ trì thì làm gì có ma nào mà đến nhé cho nên cái cách mà để mà tránh ma không đến đó là tu học phật pháp là cái điều tốt nhất nha yeah.